đến gần hay vô tình chạm phải Bạn vẫn thấy tự tin Lăn khử mùi trắng da Nivea Cho làn da dưới cánh tay luôn trắng và mịn màng như lụa Tin vui, hãy dùng thử kem hoặc sữa dưỡng thể trắng da Nivea